đang mời bia bàn trên hay mình cưới nhau đi em cưới nhau đi em hay mình cưới ngay trong đêm cưới luôn nha em Để ta nói cho tụi mày nghe tụi nó dính bầu tụi nó mới cưới đâu có dễ mà ăn đám cưới của cặp tình nhân ở tuổi đôi mươi ông thầy bói ông cũng đã nói thằng này tuổi thân con kia tuổi tý, qua sang năm nó làm tiền tỷ trong tay nó cầm nhiều đô la mỹ nắng hồng ban mai chiếu sáng hết con đường hôm nay là ngày tốt còn sớm của em là sớm biển khơi nên vì thế đừng lo em ơi anh chịu trách nhiệm trên mọi cuộc chơi tuy chiều cao anh hơi có hạn nếu em chịu là em có vàng chờ ngày mai bình minh ló dạng anh đốt vàng mà anh thỉnh luôn nàng em ơi em em có bằng lòng đừng dẫn anh nữa anh thấy lòng vòng vì ngồi kia như mưa đang hóng em mà lãng quạng coi chừng ấy chồng đậm đà cho chất tình yêu mùi mắm nhỉ phan tiết biến rộng hôm nay sẽ có hí đợi anh hỏi em lại lòng của em muốn theo anh hay là bên tôi nhưng mà thôi em đừng nói nữa hai đứa tụi anh cũng là một đôi chân chân chán với son cô ngày lên đầu em mà ca chân chán với son con này